mà bây giờ giãn cách xã nó làm cho cái ngành dịch vụ mỹ điêu đứng uh, uh. còn ở việt nam mình hả trời đất ơi ba chục triệu người bị thất nghiệp và giảm thu nhập báo mới đang sáng một cái bức tranh sỏi nó u ám rất là nhiều trường mẫu giáo mầm non tư thục khắp nước treo bảng cả một bằng biết sao nói rồi, tại vì thằng khứa này nè thằng đại lý của tao nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó luôn mày hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. Cuộc đời của anh làm ăn tới ngày hôm nay á, thì à, nói chung người thương kẻ ghét thì rất là nhiều. Mọi miền đất nước này hầu như ai cũng biết anh. Trên tất cả mọi lĩnh vực wow. chỉ có trẻ trâu nó không biết thôi. Oh, hôm qua bay bên bay xe nó hỏi ghim chúa làng nào, thằng bà fan tao vô nó bị Google thì biết xong rồi cái tự nhiên cái google cái nó tìm ra anh nói hàng này hàng này chạy mẹt đúng không tao cũng ưa nó nữa rồi cái họ hỏi hỏi sao không ưa tao cũng biết tự nhiên nhìn nó không ưa <laughs> nhiều khi mình cũng ngẫm nghĩ cuộc đời má mình làm gì mà tôi nói mưa mình ta mà có có những thằng nó chưa gặp mình một lần nữa Nói nhưng mà thôi kệ mẹ đi có mấy thằng ưa được rồi <laughs> hôm nay anh kể tiếp cho em nghe thằng ưa thằng này quê miền trung nghèo lắm quê miền trung nghèo lắm em tỉnh nào cái tỉnh nào mà đi biển toàn bị hút tàu uh -oh. nhưng mà trong cái nghèo nó có cái giàu bởi việt nam mình nó có nghịch lý đúng không việt nam mình tầng lớp dân cư đa phần á giàu mà chưa văn minh nó thích nó, mặc đồ hiệu rồi nó thích đi này đi kia rồi nó thích xài tiền nó thích nổ đồ các kiểu á anh nói người ta cho phải nói anh nha <laughs> và đi thích gọi là ờ, đầu tư cho nhậu nhẹt cái vấn đề đầu tư cho nhậu nhẹt nó nó nó nó nó xảy ra nó làm cho ảnh hưởng biết bao nhiêu gia đình biết bao nhiêu thế hệ từ nồi giống tới gia can này nọ tai nạn giao thông đồ chém giết đồ các kiểu ngoại tình ngoại tiết đồ thì anh cũng muốn rằng ở trong cái cuộc đời ngắn ngủi của anh đó, đó anh chia sẻ những cái triết lý những cái quan điểm những cái tầm nhìn để cho mấy bạn trẻ tập gym á các bạn nhìn vô hoặc là những người không tập gym người ta nghe vô người ta thức tỉnh kịp thời nó để người ta biết được cái nào là cái nó tốt cái nào là cái nó cần phải gọi là nó theo đuổi và nó đầu tư đúng không chứ không phải là cứ tối ngày ăn là đầu tư cho nhậu nhẹt rượu bia thuốc lá mà huống hồ vùng quê là cái dùng mà nó còn đau đáo cái đó nhiều lắm em nhất là mấy miền quê ăn nhậu thôi tiền miên thối lửa luôn à miền trung thì đỡ miền tây miền tây nhậu kinh lắm nó còn miền trung thì nó cũng thôi lo có nhiêu tiền đập vô cái nhà không cũng chả hiểu đập vô cái nhà để làm gì nữa đúng không em sống phải nhanh nè trai giang hồ tứ hải giai huynh đệ đâu cần nhà đâu anh không bao giờ anh đập vô cái nhà anh không bao giờ anh lo gì cho riêng anh mẹ tay có đeo nhẫn không anh nói thiệt với em á anh mua 10 quần xịn mặc hai năm luôn á What the hell? Nước hoa mua ba chai anh xài chắc 4 năm chưa hết Tại vì mỗi lần xài nước hoa mẹ anh biết ra đường đi ghệ Nói chung ấy, nói chung là là cái cách sống của anh nó khác Rất là khác So với phần còn lại của xã hội Đối với anh á Bây giờ một người á Đương nhiên là phải làm Không thể nào làm biến được Khi mà mình có được cái đồng tiền đó Thì chúng ta phải đầu tư cho sức khỏe và giáo dục Hai cái đó là hai cái cốt lõi còn mấy cái rau ria cám lợn kia không cần yes. mặc đồ nghèo bằng nhưng đạt cũng được đúng không nhưng mà nó có tiền nó lo cho con nó học đàng hoàng là ok cái đó sau này con nó không hận nó ờ, còn cái mẹ đó ấm nhắc với nó rồi đúng không mà còn đi nhậu đi nhạc rồi đi bồ đi bịch nữa thôi sau này á, con mày nó mà lớn lên một cái á, thì nó sẽ hận mày lắm con trai thằng này số khổ có con sớm em <laughs> thằng này số khổ tôi nhỏ cũng đúng mẹ cho mày đú đú thì chết thôi mà có một cái nghịch lý này nè hầu như là mấy bạn ở miền trung với miền bắc á, thì mấy bạn cũng có cái suy nghĩ nó giống anh hay sao <laughs> mấy bạn cũng thích làm một cái gì đó cho sức khỏe làm gì đó cho một quê hương các bạn muốn mang những cái sản phẩm sức khỏe về để bán để phân phối lại cho những người dân ở nông thôn các bạn ấy mình nói quảng ngãi quảng ngãi nghèo nghèo so với sài gòn thôi chứ giờ nó cũng lên thành phố mà hầu như giờ tỉnh nào ở việt nam cũng lên thành phố hết không có tỉnh nào mà không thành phố hết bởi cái thành phố của Việt Nam chuẩn rất Việt Nam nha thành phố của Việt Nam là chuẩn rất Việt Nam thì cái thằng em này nè nó cũng là dân miền Tây thôi ô động dân miền Trung thôi nó xuôi ngược vô Sài Gòn nó mưu sinh và nó học tập đó mà nó cũng là fan theo dõi âm thầm của anh ngày xưa nó khổ lắm em nó là sinh viên đi mượn nợ đi học luôn á không có tiền không biết làm ăn gì dành dụm mua được khủng amino quyền thoại ngày xưa nó uống nó để dành nó còn tâm hình tới giờ luôn nó nó nó nó nó nó, nó bước chân vô Sài Gòn nó học năm 2014 mà nó chỉ nó không đủ tiền nó tới chỗ anh tập nữa em chỗ anh lúc đó có 400 ngàn tháng mà nó nó bằng cái độ đó đó nó chỉ ao ước một lần nó ao ước một lần nó được gặp Di Nguyễn tận mặt cầm Di Nguyễn tận tay <laughs> đó để gọi là thỏa cái lòng mà gọi là hâm mộ idol mà nó không có tiền tập nên nó mặc cả ô lộn mặc cảm nhưng mà riết rồi gặp anh trên mạng mà ngày nào anh cũng ờ, đưa video lên hồi xưa làm video kiến thức mà anh đưa video nó chịu không nổi nữa nó lấy hết can đảm hết bình sinh nó vét hết tiền của nó mượn tiền của bạn gái nó cũng nghèo như nó luôn mượn thêm trăm hai trăm gì đó đi cái xe cà tàn cà túc chạy tới bbt quận 6 vào một chiều mưa bữa đó đi chủ nhật me đóng cửa lúc 6 giờ nó tới 7 giờ nó đứng ở ngoài nó nhìn nó còn tấm hình quyền thoại đó tấm hình chụp cái nhà thôi ngấn lệ tuôn trào luôn đời không duyên với duy nguyễn xong rồi nó cứ từ nó cũng tập tành nó cũng học tập nó cũng giờ nó cũng ra trường nó làm rồi nó ra trường làm rồi và bây giờ tự nhiên á nó thấy quảng ngãi là dùng đất chưa có đại lý mà quê nó lại ở đó mà nó có công việc ở sài gòn nó nó, nó ngồi lúc đó nó ngồi nó hoang mang nó ngồi nó phân dân giờ chơi quảng ngãi không ta đó xong rồi nhưng mà cái thằng này á nó là fan anh lâu nên tính nó nó quyết đoán lắm nó chơi luôn nó cọc trăm triệu luôn wow. mà cọc hai lần lần năm chục quyết gom mấy nhỏ nhỏ này nó gom tiền ghê lắm mà kể tôi kể về thằng ở long xuyên chưa nó chơi lần 25 triệu nó không biết nó tao nói tiền banh tiền bọt chứ biết nó chuyển lần 25 triệu làm nhiều lần mà thằng này nó cọc hài lắm em nó cọc ngay mùa covid xong rồi nó bỏ cọc chừng tháng mấy hai tháng nó không đã động mẹ vậy đó cái tao hỏi nhắn anh mới nóng mình đó nhắn tin ê thằng cu mày có làm không cái nói dạ em đang làm em đang chạy mặt bằng chừng nào có thì em à, em alo anh có thằng bố láo Hả? hay là do đó miền trung nó vậy mày cái này có anh đi làm ăn nhiều rồi nha nhiều khi anh gặp dùng miền nữa mà em có những thằng ở miền nó nó nó nó đói nó nó, nó đói vậy là bình thường đúng không nó thì em cứ đi kiếm mặt bằng đi rồi chừng nào có em báo anh thôi nó còn anh là dân miền nam anh nghĩ rằng mày có làm hay không làm phải có deadline mày kiếm mặt bằng không kiếm mặt bằng phải đi tới những bước tiếp theo nữa chứ tự nhiên mày mày mày cọc trăm triệu xong mày bỏ đó rồi tao ngồi tao ôm trăm triệu của mày rồi tao có nhận thằng khác không tao nhận thằng khác cũng không được rồi tao tao tao, tao bút mày thì không xong đó nên thằng này nó ngộ quá nó ngay mùa covid nó kiếm mặt bằng chạy dọc chạy ngang nó em còn công việc ở sài gòn nữa xong em về quê kiếm mặt bằng xong rồi kiếm đâu rồi tao nhắc nó hai lần tao chán luôn nó kệ bà mày mày không làm tao khỏi trả cọc rồi xong rồi tự nhiên tháng tháng sau em em tìm được một bằng rồi anh anh cũng trả thôi gì xong rồi cái giờ cái nói em ký luôn mặt bằng rồi anh nói tao không nói gì mày cũng dám ký nữa hả không bác này ngộ ta đúng không thí dụ như đáng lẽ như người bình thường á thì người ta tìm thấy mặt bằng phải nhắn anh cái để anh coi ý anh sao này nó có tư vấn gì không hay là bước tiếp theo như thế nào yes. rồi mới thuê chứ rồi gửi gửi mày thuê vậy tao trả cọc cho mày rồi sao đó mày lỗi thành thành ra rồi mày chạy đâu nữa tiền đi deposit chỉ có giá trị một tháng thôi một tháng là lâu rồi đó mà đằng này mày ba tháng rồi ví dụ như người đẹp nhanh thì trả cọc mà người xấu như kia lấy cọc lấy cọc là chuyện bình thường à nhưng mà ví dụ như anh tao trả cọc cho mày thì sao mày mới ký hợp đồng với chủ nhà chắc chắn là mày mất cọc rồi cái lúc đó là có phải là, là nó lỡ dở chưa nó thằng này nó ngộ quá thằng này miền trung nó vậy ta nhiều khi nó thật sự như miền trung thì nói chuyện cũng chả ngọt ngào gì đâu nói chuyện liệu giống như cầm búa chảy vào đầu vậy đó nhưng mà ở ở thằng này thấy có gì đó nó vô lý nhưng mà lại có gì đó nó nhiệt tình tự nó build shop tự nó làm này luôn đâu nó đâu có hỗ trợ nó nhiều đâu đúng không nó đưa ra cái mắt cái miết gì tự nó làm luôn à không biết nó hợp với media team hay gì đó không biết nữa nó giờ nó lấy thương hiệu là mắt súp lấy thương hiệu mắt súp làm ở quảng ngãi bởi vì nhiều khi mấy bạn ờ, coi like của người nó nói là quảng ngãi có đại lý chứ anh có rồi nằm đâu biết chết liền nó nằm đâu chắc trong thành phố quảng ngãi thôi tại thằng nó ít tương tác lắm nó nó nó, nó hâm mộ anh mà giống như cái dạng mà thuộc dạng là cái người miền trung á người ta làm mà người ta không có nói người ta không có thể hiện ra ngoài hiểu không nhưng mà ngày xưa đó nó, nó thần tượng anh kiểu đó đó nó chạy qua nó mua hàng này nọ cảm xúc tân trào dung dân trào này nọ nữa nhưng mà lúc đó nó đâu có nói gì anh đâu anh cũng biết dạo này nó đưa hình ra nó ủa mày fan tao lâu vậy đó hả yes. À, tao mới biết có thằng fan vậy luôn á nó coi livestream ấy không bao giờ nó comment nó bài post của anh không bao giờ nó like không bao giờ nó xem chả bao giờ nó comment tao biết đó lần nào đâu bởi vậy có những cái những cái bạn á cái cách sống nó hơi bị khác đó nhưng mà họ sống thì cũng tao gọi là có tình có nghĩa gì đi ví dụ vậy nó cái trường hợp em là làm vậy giờ nó có hàng chưa em giờ có hàng chưa có hàng hả à trời ơi mới có mặt bằng thôi hả trong cái thời buổi covid này đó em nó chết chết như ngoé nó chết nó chết như ngoé mà thằng này nó liều mạng đó mày mở mày mở mày mở ờ, đại lý trong thời buổi này là mày đi ngược ngược dòng nước oh, đúng không em mà mấy thằng mà đi ngược dòng nước á thì một thành trở thành anh hùng hai là trở về thằng khùng đó thì cái câu chuyện thằng này anh hùng cái thằng khùng không biết nhưng mà ta, ta sẽ nói cho mày nghe bây giờ tất cả mọi dịch vụ nó chết tao nói về mỹ nó chết cho mày sợ thằng mỹ á, là hàng không mỹ á, nó lỗ hàng trăm triệu đô la một ngày cái hãng hàng không delta của mỹ nổ 30 triệu đô nói bạn số luôn á máy bay của mỹ tổng số 6.000 chiếc bây giờ nó ngồi ở đậu bãi nó đậu bãi không à bây giờ nó ngồi ở đậu bãi chứ đậu trong sa mạc mỹ nhiều sa mạc lắm nó đậu trong sa mạc nữa máy bay Mỹ bây giờ cho một ngày là 25 tới 30 em bình thường công suất máy bay 300 đứa máy bay nhỏ 180 mà bây giờ giãn cách xã hội nó làm cho cái ngành dịch vụ Mỹ điêu đứng chết hết luôn bây giờ ông Trump mới ký cái lệnh đuổi sinh viên nữa đuổi sinh viên học online làm cho làm cho cái tất cả trường học của Mỹ thất thu một năm 65 45 tỷ tiền học phí từ đô á ok chưa còn ở Việt Nam mình hả trời đất ơi 30 triệu người bị thất nghiệp và giảm thu nhập báo mới đang hồi sáng hàng loạt công ty phá sản sa thải nhân công tất cả những cái tiền tất cả những cái mặt bằng mà cho thuê á bất động sản đó bây giờ là một á là phải giảm giá thuê hai á là chấm dứt hợp đồng luôn không làm nữa một cái bức tranh sỏi nó u ám nó nói về giáo dục nói cho mày nghe bên bên mỹ đó dục ghê chưa lỗ 45 tỷ ở việt nam giáo dục hả kiện cáo nhau xuống trời đất luôn thiên hạ đệ nhất trường học Sài Gòn trường Việt Úc giáo viên kiện nó nó thu phí mắc quá dạy online thu 30% không chịu bây giờ phụ huynh ta nói thôi giờ thu 5% thôi tại vì dạy ngày có có 45 phút bằng tuần có 3 ngày thôi đâu bằng học kia đâu nếu mà chia ra thì không đúng cãi qua cả lại không chịu trường đuổi luôn What? xong rồi bữa nay lãnh đạo phố Hồ Chí nhào vô trường đuổi là phi nhân nhân nhân văn không đúng đúng không chỉ vì bất đồng học phí cha mẹ mà đuổi em thì là không được cái sự việc này không có đi tới đâu rồi trong cái thời buổi dịch giả leo thang trường đại học y dược tăng học phí lên 100 triệu oh my god biết bao nhiêu trường nó sa thải này nọ nó không có chịu nổi đâu trường nào nhà nước thì nhà nước cấp bằng sách thôi trường tư thục trả mặt bằng trả hết không thuê nổi em bây giờ nghỉ luôn kệ nó giờ dịch rồi mà nó chạy mày đòi tiền tao cũng được đâu xù rất là nhiều trường mẫu giáo mầm non tư thục khắp nước treo bảng trả mặt bằng bây giờ nói rồi tại vì thằng khứa này nè thằng đại lý của tao nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó luôn mày nó vô nó xúc cái trường mầm non ở quê nó để nó mở mặt bằng rồi bán thực phẩm bổ sung trời đất ơi mày khẩu nghiệp quá thằng kia còn mai mốt á cái trường của người ta đó mà ta đem con người ta, ta gửi học mày nhận nha nó không biết <laughs> gửi con nó vậy rồi nó thu, thu hết tiền của tôi rồi giờ nó đóng cửa ông thuê đúng không ông phải giữ con cho tôi lúc đó mà giữ mà giữ con nít mà giữ luôn bà mẹ nha trời đất ơi thiệt luôn em nó báo anh tin lên hết hồn nè thằng này nó đưa nè nó mới đưa nãy nè trời đất ơi má ơi nghĩ sao tao hỏi có hàng chưa mày nói chưa có hàng xong rồi đưa cái hình nó nó nó nó xúc mặt bằng của trường mầm non luôn đó bởi vì đó là dịch covid là gì dịch covid là một cái thảm họa trời nó rớt xuống đập trên đầu thế giới đúng không nó là thách thức của người này mà nó là cơ hội của người kia thằng nào bán khẩu trang bao vào thằng nào bán ờ, nước rửa tay bao vào thằng bán súp như tao thì thì bình bình đúng không còn bất động sản bất động sản nè khách sạn nè nhà hàng nè du lịch nè hàng không nè mai mặt nè giày da nè cá tra nè xuất khẩu nè tất cả đai hết đai hết một bức tranh kinh tế ồ ảm đạm không có giải pháp đâu mấy em anh nói thẳng trước tình hình kinh tế này á thì giờ bán sức qua ngày thôi chứ không có giải pháp đợi mỹ nó có vaccine đi nhưng mà thằng nhỏ này nó mở ra trong hoàn cảnh này là nó khôn tức là cái đối tượng súp là gì đối tượng súp là người có tiền nên nó không nó không phải là bán cho nông dân không phải bán cho công nhân nên nó nó nó, nó không ảnh hưởng lắm hiểu không ví dụ như giờ, trước mì tôm giờ nó nó nó nó nó, ấy á công nhân giờ hết tiền mì tôm luôn rồi đừng triệu chưa có hết tiền mì tôm nhưng mà súp của mình á súp của mình đó mấy em là nó bán cho tầng lớp có tiền mà tầng lớp có tiền thì họ có lượng được lượng tiền dự trữ mà theo như tính toán lượng tiền dự trữ của họ còn từ 3 tới 6 tháng nữa hả nhưng mà theo những nguồn tin anh nắm được là Mỹ vaccine nó đang ra tới giai đoạn cuối rồi nó sẽ chậm nhất nó sẽ đẩy vào tháng 12 năm nay đó cái đó là anh lo cho thế giới thôi chứ Việt Nam có quỹ đầu lo Việt Nam hết dịch lâu rồi đúng không Việt Nam hết dịch lâu rồi thì kinh tế Việt Nam có thằng nó phục hồi được có thằng nó chưa phục hồi nó còn ai làm gì làm mình bán súp mình bán hàng của Mỹ đế bán và hợp tác với BOT nó tập kim á thì không có gì phải lo cả nên á ở à, ở cái bài toán của cái, ờ, cái em này thì ở Quảng Ngãi là một cái vùng đất nó thật sự nó cũng là miền Trung nó cũng nghèo nó có nhà máy lọc dầu Dung Quốc đúng không nó có Chu Lai đúng không phải không phải không phải nó có khu vực Chu Lai không nó có chỗ của Trường Hải Thaco phải không đó thì cái chỗ đó thì nó nó nó mở ra nó tạo một cái luồng sinh khí mới để cho dân ngoài đó có thể ừ, làm công nhân à, đỡ phải đi biển nữa có gì có Lý Sơn nữa đúng không Lý Sơn bán tỏi cũng mắc nó mới chém vừa thôi cha đụng vào tỏi đen gì má mắt như quỷ không biết để làm gì nữa trời thiệt không biết tỏi đen để làm gì các bạn biết tỏi đen để làm gì comment đi sao nó màu đen mà sao nó mắc vậy mà cho hỏi thăm nha lý sơn giờ có điện chưa rồi thôi nó giỡn chơi bạn cho vui thôi chứ chúc em mua mai bán đắt nha chúc em sớm nhập hàng nha em em làm cho nhanh lẹ còn nhẹ vô đi cho bắt kịp với những đại lý khác nữa rồi còn mấy bạn ở quảng ngãi tới ủng hộ shop mấy tỉnh gần gần cũng tới ủng hộ đi đừng kêu bbt ship hàng nữa xa ship lâu hiểu không vậy chạy tới đại lý mua xúc lẹ xúc xúc lĩa cho nó lẹ